đến với vựa chum chôm Thái Ngon nổi tiếng của xứ sở Long Thành, Đồng Nai Và ở đây các bạn sẽ được thấy những cây chôm chôm cho hàng vài tạ quả Trên một cây Và chất lượng chôm chôm ngon tuyệt hảo Và vào đây thì ta ngỡ như là trong mơ Bởi vì chôm chôm quá sai và đẹp Tại thời điểm này chôm chôm bắt đầu mới chúng mới chín chiếm mới chín nắc đác và nhưng mà cũng đã đủ để cho ta thưởng thức những trái chôm chôm ngọt lịm thơm nức lở và ngọt lịm và giòn ngọt mát nhìn thì bắt mắt ăn thì nhớ mãi không quên đây thưa các bạn và để biết được chôm chôm Thái cũng như chôm chôm Việt Nam ở đây tại sao lại ngon như vậy tại sao lại sai chất lượng lại ngon lại nổi tiếng như vậy thì các bạn theo chân chúng tôi vào vườn để biết được sự kỳ diệu này nhé. Vâng, xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Đây, mời các bạn à, xem cái chôm chôm chín để xem là cái quả của nó chất lượng quả khi dùng phân silic như nào nhé. sau đây tôi hái cái chôm chôm này. Đây. Khi chín thì quả nó to như thế này và da của nó căng này và cái đâu ờ, của nó lụi dần đi hái bên kia sang nhé và để biết được cái chôm chôm thái dùng con bón silic tân phát bắc giang chất lượng quả ra sao thì sau đây tôi bổ cái chôm chôm chôm này cho các bạn xem nhé ừ, mới đưa ra vào thôi nhưng mà thấy rằng à, cái cái cái vỏ của nó rất là giòn đây các bạn này Quả mỏng tang Quả lấy to thật bằng cái quả trứng gà giò đấy vâng. Cái cơm nó bằng quả trứng gà giò đấy Đấy Quả mỏng tang nhé Đấy và bây giờ tôi Xem là cái cơm của nó Dày như thế nào Và cái hạt của nó ra làm sao đây các bạn này đây các bạn này đây hạt nhỏ xíu hạt nhỏ xíu này cùi dày đấy đây này hạt nhỏ xíu cùi dày còn dày còn hơn cả vải hơn cùi vải ờ, hơn cùi vải, hơn cùi vải luôn đấy mà vỏ mỏng tang như thế này mới lại chặt đấy vâng à, có thể chụp ảnh được không đấy và sau đây tôi xin phép để ăn thử Xem là cái chôm chôm này chất lượng thế nào các bạn nhé ừ, Nhìn hấp dẫn quá ừ. Ừ. Ôi, sao nó ngọt đấy anh nhỉ? Ngọt đấy, tôm thái là ngọt lắm ấy Nó ngọt, vâng. ngọt nhất tất cả các ăn tôm Vâng Cùi dày Mà giòn lắm Cơm ừ. nó giòn đấy Vâng, ờ, thưa ông Nguyễn Quang Ngô Ông đã dùng phân bón Silic Tân Phát ừ, Bắc Giang trên cái vườn trôm trôm này thì ừ, ông cho biết cái cảm nhận về khi dùng phân Silic thì nó như nào ạ? Ờ, báo cáo với chị ờ, giám đốc công ty phân Silic Tân Phát Bắc Giang thì từ khi mà tôi dùng cái phân Silic Tân Phát Bắc Giang là vâng. cách đây là 2 năm rồi. Vâng. Mà những cái năm trước kia thì nói chung là nó tất nhiên nó cũng có năng suất nhưng mà nó không không bằng. Từ vâng. khi mà tôi tôi dùng ấy tôi thấy là thứ nhất đó, là bón vào gốc cũng như là xịt trên tay là sau khi mà mà thu hoạch xong sau khi thu hoạch xong vâng. rồi vừa bón gốc kết hợp với lại phân phân phân phân ờ, hóa học đó vâng. là sau đó mới xịt cái phần cái túi 3 gram trên lá thì nó ra nó ra chồi rất là nhanh vâng thứ nhất là ra nhanh và thứ hai là nó nó ra rất rất là đều vâng Đấy, sau đó bắt đầu mà đến lúc mà vào cái thời kỳ chuẩn bị ra ra ra ra, ra bông nữa thì tôm tôm thì tôi đã tiếp tục là tôi bón thêm một lần nữa và tôi cũng lại tiếp tục tôi tôi tôi xịt trên đá trên trên tân vâng. thì nó nó nó ra bông rất là đều từ khi ra bông thì đến lúc mà ra bông xong á là nó nó đang đang có nụ trước khi nở thì là tôi tiếp tục là xịt cho nó để để cho nó nở nó ra ra nở hoa rất đều đều, đều hơn đều hơn và đậu quả hơn, thì vâng. sau đó sau khi mà tôm tôm á, mà đậu quả bằng hạt đậu á, vâng. thì tiếp tục là tôi sẽ là lại bón phân xinic cộng với phân hóa học thì vâng. phân xinic một ký và hoặc là phân hóa học là mở hai mở một ký nữa tức là NPK đấy là trong một NPK đó ví dụ như vâng. NPK 20 15 là vâng. để, để để cộng vào để bón vâng. sau đó là khoảng độ từ khi mà xịt lúc trái nhỏ đậu trái nhỏ đấy vâng. mà hạt đậu á sau đến là 10 ngày sau tôi xịt thì, thì tiếp vâng. là lần hai sau đó vừa bón phân ở dưới gốc rồi lại xịt lần hai vừa xịt lần hai nữa lần hai vâng. sau khoảng độ 10 10 đến 15 ngày là tiếp tục xịt, lần ba vâng. thì lúc này thì trái mà bắt đầu nó nó, nó, nó chuẩn bị vào vào cơm á vâng vì đối với chuông tôm đặc thù của chuông thái à, cái lúc vào vào vào cơm á vâng. là nó hay hay bị hay bị bị bị bị, bị dụng vâng. nếu như một là nó nó nó thiếu thiếu chất này vâng. thì là nó hay bị dụng nhưng mà tôi mà tôi đã dùng cái phân xin nước nào tôi tôi thịt thì là cái tỷ lệ dụng của nó tất nhiên cũng có nhưng mà rất là ít vâng rất rất là ít so với cái lúc vào tôi tôi không dùng phân phân thì nước từ phát ra nhà vâng sau đó và đến đến một cái thợ, sau đó tiếp tục là cứ một cứ 10 10 năm đến hoặc 20 ngày tôi xịt lần. Vâng. Thì cơ bản nhất á, là đến lúc nó, nó chuẩn bị là vào hườm á, và, vâng. bác vào hườm á, chuẩn chuẩn bị chín á. Vâng, chuẩn bị à, chín. Lúc đấy. cái giai đoạn này là đối với chôm chôm thái là nó rất là khó khó, khó thấy vâng. tất cả các loại chôm khác. Vâng. một là nó phải dụng nhiều, hai là nó nứt, nó nó không không không dụng. Vâng. Tại vì là cái chôm chôm thái là nó là cái thứ nhất á, là cái cái vỏ của nó rất mỏng mà vâng. cơm thì dày hạt vâng. thì, thì nếp vâng. mà nó rất là cần rất là nhiều chất canxi cần nhiều canxi ờ, cần nhiều các canxi đấy mà đối với phân Sinic Tân Phát Bắc Giang này là đối với cái loại phân bón gốc của nhà phân thịt trên trên trên lá trên trái thì nó thì cái tỷ lệ của canxi của nó rất là cao vâng. nên làm cho cái cái thứ nhất là, là cái cuống của trái của tôm tôm là nó dai ra vâng. hai là làm cho lá nó mới ra cái thứ vâng. ba nữa là làm cho nó nó quan trọng nhất là cái thứ nhất là cái cái phấn trắng là hình vâng. như là không có gì nào à. không bị phấn trắng à. tại vì từ khi mà tôi dùng ừ, là trồng tôm mà tôi chưa có dùng thuốc hóa học bất kể một loại thuốc hóa học là tôi chưa bao giờ dùng vâng. chủ yếu là tôi dùng cái cái này thì cái tỷ lệ phân trắng của nó rất ít vâng. và cái thứ hai là cái tỷ lệ nứt của nó thì gọi là, là, là, là, là hình như là có cây thì có có một hai trái nứt có cây thì là, là không có trái nào nứt vâng. cho nên là là cái này là tôi đối với bản thân tôi là nếu như mà ai mà tất cả các loại trồng hay là trồng khác tôi, tôi vâng. nói mà chỉ dùng phân xin lên lết ấy phát ra trong nói nhưng mà vâng. riêng đặc thù là của chục cây trôm trôm trái nào nó rất là khó khó, khó tính vâng. mà ta sử dụng cái phân xin này thì vào thì là chắc chắn tôi, tôi tin chắc chắn nó nó sẽ một trăm Ờ, một một một một trăm và và phần trăm là nó sẽ có chất lượng và hiệu quả vâng. và ăn cá chôm tôm rất là là là, là ngọt mà vâng. giòn vâng. À, ngọt và giòn ngọt ngọt ngọt ngọt thấm ngọt đậm đấy ngọt đậm ngọt, ngọt, ngọt đậm ngọt thấm ngọt thấm ngọt thấm ngọt đậm đấy ừ. vâng và nó thơm phải không nó, vâng. thâu nhưng mà nhưng mà trong cái thời kỳ ví dụ bây giờ này ở gia đình chúng tôi là đang thu hoạch mới vâng. bắt đầu là thu hoạch nhưng mà tôi, tôi, tôi vẫn phải phải tiếp tiếp tục thêm. bổ sung thêm bổ sung thêm vâng. bổ thêm ờ, ở gốc thêm một lần nữa vâng. vì bây giờ là chỉ cần bổ sung là cái cái phân là túi là 5 cân 5 cân thôi chứ vâng. không không dùng được phần dùng phân hóa học nữa vâng. vì dùng phân hóa học mà vào là nó lớn nó, luôn. nó lớn nhanh là nhanh trái là nó trái nó bị bị nứt vâng. cái thứ hai là, là tiếp tục là là xịt từ vâng. lần này rồi có thể là cho đến lúc mà ừ, thu hoạch hết 2 phần ba rồi vâng. sau đó xịt thêm một lần nữa vâng. thì thứ nhất ạ tỷ lệ của cái trái chúng tôi trái này nó nó nó không rụng không nứt vâng. cái thứ hai nó làm trái thêm to ra vâng. cái này là là cái đó là là nó rất là có có có lợi đối với với người tôm tất cả loại tôm như riêng tôm cái là nó rất có có có lợi vâng. cho nên là hàng năm nói nói chung là là cái này mới làm và tôi dùng là năm nào nói chung là gia đình này nói chung là cũng mà các loại tôm tôm nhưng mà tôi nói về tôm tôm thái là nó nó nó, nó khó tính vâng. nhưng mà nó rất là hiệu quả rất rất là cao vâng. cho nên là bố ơi bản thân gia đình tôi là là năm năm nào là dẫu gì là tôi, cũng tôi, tôi mặc dù cũng phải mua bằng được cũng phải mua được mặc dù là ở công ty ở, ở Tân Phát Bắc Giang á thì là ở tận ngoài Bắc nhưng mà tôi cũng điện thoại cho cho chị Tân vâng. là, là giám đốc công ty là cũng gửi một là gửi qua đường bưu điện vâng. bưu điện là đối với cái cái, cái túi ba gram thôi vâng. còn cái hai là gửi qua đường bằng ô, ô tô khách là, vâng, đúng là đối với cái, cái túi 5 kg để gửi vào cho gia đình tôi để tôi dùng Vâng. Thế tôi, đối với tôi là gia tôi là lúc nào là từ nay cho đến bao giờ mà cây chuông nó tàn thế nào gia đình đây lúc nào phải phải sử dụng cái, cái loại phân xịt có nghĩa là không là, bỏ là không không, không bỏ, bỏ phân xịt vâng. Khi bỏ thì cái, cái hiệu quả của cái, cái các loại tôm tôm vâng. và cũng như là cây tôm tôm thái là nó nó chắc không có vâng. vừa năng suất không có mà chất lượng nó không có vâng. chỉ có dùng cái loại này thì đây là một cái cái một loại dòng phân mà tức là là, là, là chung vi vi vi lượng vâng. thì nó đưa nó rất cần rất cần cho tất cả các loại cây trồng vâng. như như tôm tôm thì nó là là, cái tỷ lệ của canxi của nó cao ở trong phân á vâng. nó cao nên nhất là tôm tôm thái nó nó rất là, là cần rất cần canxi rất cần canxi vâng. làm cho nó chủ yếu thứ nhất là nó tăng năng suất chất lượng vâng. nên, nên là bà cũng khuyên bà con ai trồng tôm tôm hoặc có tất cả các loại cây trồng khác vâng. nhưng riêng tôm tôm thái là mình vâng. thì nó mới mới đạt được cái hiệu quả cao được vâng. nó không là không dùng phân hữu tân pháp bắc giang này thì tôi tin chắc là nếu mà ai không dùng là nó rụng nhiều này vâng. và nước nhiều, nước nhiều. Rồi, và trái nó không được đồng đều vâng. trước khi tôi nói tôi không không dùng này một một chùm tôi nói ví dụ 10 trái đi vâng. 10 trái như cái tỷ lệ của nó là là, là chỉ được 6 trái to thôi Vâng. mà nó mất bốn cái cái cái nhỏ là giạt ra đấy là giạt ra đấy là loại còn, ra ờ, còn, bây giờ ví dụ vâng. một chùm mà 10 10 trái 10 trái thì à. nó chỉ mất một trái nhỏ à. nó mất thì còn 10 10 phần trăm nữa Vâng. Thế, thế là nó đạt tới 90 phần trăm quả lại một. thứ nhất là nó tăng cái cái năng năng năng năng suất lên. Vâng, vì trái nó nặng ờ, hơn. Vừa to và vừa nặng nó đều, coi chắn nhất nó đều. Vâng, đúng nó, rồi. nó rất là đều. Vâng. Còn hái chùm xuống xuống là và ra là có chùm là chùm là không có trái trái giả. À, không có trái giả có trùng không có trái giả đấy vâng nó ừ. đều nhau ừ. vâng quả đồng đều mã đẹp và ừ. ăn ngon nhất là cái cái mã vâng cái cái mã là của nó rất rất rất đẹp rồi rất đẹp vâng ừ. bây giờ là mình chúng tôi đến đây lúc này là trông trâu nó vẫn ờ, mới là uh, vào cái uh, mới, mới, vào ờ, mới chín gói thôi thì nhìn nó chưa đẹp nhưng mà đến lúc mà chắc độ khoảng 10 15 ngày nữa. Vâng, 15 ngày nữa thì nó, vâng. nó, nó, đỏ rực như nó là đỏ rực nên nhìn nó đẹp lắm. Ừ. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt. Và thưa ông là đối với chôm chôm này khi dùng phân bón Sinic Tân Bắc Giang thì ông thấy cái tỷ lệ ruồi vàng cũng như là cái gọi là ngoài Bắc gọi là cái ờ, màu hóng đấy màu hóng ở trên lá này nói chung là các loại ừ. sâu bệnh hay là thì về cái ờ, cái như cái đấy ờ, và một số sâu bệnh khác thì nó có giảm đi không ạ nó báo báo gì là thì nếu mà là dùng cái phân Sinic Tân Bắc Bắc Giang thì thứ nhất ạ tôi nói về cái bệnh phấn trắng đó. Vâng đối với cây trôm trôm thì là cái bệnh phấn trắng là nó là thường xuyên xảy ra vâng. ở tất cả các, các loại trôm trôm mà tôi xịt vâng, vâng. cái loại tôi như là phải xịt đấy vâng. cái túi 3 gram thì là xịt lẫm lẫm trên cây vâng. cũng như vào trái vào lá thì là phấn trắng là tôi thấy là không không không có vâng. mấy năm nay tôi dùng là không có phấn trắng mà tôi không vào tôi gia đình tôi là tôi chưa vào tôi dùng cái cái cái cái cái, cái, cái thuốc mà xịt bảo vệ thực vật mà xịt phấn trắng đâu vâng. mà dùng cái phân vào là thứ nhất bệnh phấn trắng không có vâng cái thứ hai là cái tỷ lệ ruồi vàng ấy, nó đục à. đục trái thì nói chung là nó chỉ có một, lâu lâu cả cây nó chỉ có một vài trái thôi à, à ngày xưa không dạ. không thịt cái loại này thì cái loại túi ba ba ba ba ba trăm ba thì tôi nói ra cứ thở trái chúng tôi một cái là bắt đầu là có những cái đốm đốm đen vâng. bên, bên trong trái là, à. là nó nó đục cậy bóc ra ngay là nước nó chảy ra à. dục đi không không ăn không ăn được vâng cái cái thứ thứ thứ ba là nhất là các các các, các lá vâng và cái quan trọng nữa là cái cây trôm trôm thì nó chín là cái nó lại rất cần về về về các loại chất hữu cơ một là kali hai là can can can canxi can mà từ khi mà xịt vào thì cái lá của trôm trôm á thường vâng. thường nó hay nếu mà mình dùng không đủ chất là nó hay bị bị cháy lá à. À, từ khi mà tôi tôi dùng vào là coi như là lá cái tôm tôm nó nó không bị cháy nữa vâng. nên là nó nó nuôi trái rất rất là tốt vâng. đấy các bạn này lá rất xanh tốt lá nó rất xanh tốt à, vâng, ờ, vâng ông dự đoán gì? ở trên cây này có khoảng mấy tạ quả trung bình là có mấy tạ trung bình đây đây cái chuông chuông này thì nó còn nó còn nhỏ vâng chắc mà có bảy bảy bảy năm thu hoạch cỡ thu hoạch thì nó ở mấy tạ cỡ độ hai tạ thôi hai tạ ừ. ở những cây chuông chuông thái thì nó được ừ. bao nhiêu ạ chuông chuông thái thì nó cũng khoảng như vậy cũng khoảng vâng, hai nó vâng, hai vâng, à, tạ đấy đấy là cây này còn bảy năm năm thôi vâng cây này nhỏ còn đối với cây to thì còn đối với cây to trung tá như tôi trồng là từ năm 1998 bây giờ thì có cây là nó khoảng độ ba tạ ba tạ trở trở nên à ba tạ trở lên. vâng ừ. à, về cái ờ, tỷ lệ mà khi mà ờ, mình phun phân xinic ờ, cho trước khi nó nằm bông và sau khi nó đậu quả rồi thì ông thấy là cái tỷ lệ đậu quả của nó thế nào ạ? Cao khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Nói chung á, là về nếu mà mình mà xịt được trước tiên là nó trước khi ra bông mình mình mình mình mình phải lên lên lên lên lên, lên thịt vâng, thịt thịt thịt thịt bao nhiêu phần trăm thịt ấy, không người nói này trước tiên là mình phải lên thịt thật lẫm càng lắm càng tốt vâng thì nó bởi vì trong cái thời kỳ nó làm bông á thì vâng. nó cũng rất là cần rất rất cây nó cần rất là nhiều nhiều nhiều chất vâng. thì nó ra bông rất là nó đồng đều hơn vâng Đấy, mà sau khi mà nó ra Đây, mình có thể lên đi, bông vừa rồi nói chuyện vừa đi sang cây bên này lên bông rồi thì vâng. bắt đầu là mình là cũng thiệt một lần nữa nhưng mà thực ra là nó không không cần thiết nhiều đâu nhưng mình cũng phải phải phải phải phải thì đó là cái giai đoạn rất là cần cần thiết để khi mà đậu trái thì nó nó đậu đậu được nhiều vâng. cái thứ ba nữa là nhất là cái thời kỳ mà sau khi đậu trái xong rồi mà mình xịt được cái, cái phân túi ba ba trăm gram vào thì bắt đầu nó đậu trái thì cái thể độ độ của nó rất ít thì này cũng ít. tại vì cái cây à, vì cái trái là nó cái thời kỳ gọi là nó phát triển nó dụng dụng dụng sinh lý đó. Vâng. Nhưng mà cái tỷ lệ mình thu lấy phần phần túi ba gan là ba trăm gram vào rồi là cái cái cái tỷ lệ dụng sinh lý sinh lý nó là lý tại vì nó đủ sức nó nó nuôi trái rồi. Vâng. Chứ nếu mà mình không xịt là nó dụng rất là nhiều. Vâng. À, cho nên là chúng ta là lên xịt ở thời kỳ đó còn những cái thời kỳ sau nữa thì nói chung là mình ta cứ 10 5 ngày đi phun một lần ừ. à, phun một lần. Vâng, ta nên ừ. phun xịt định kỳ cho nó. Mà định kỳ là cứ 15 vâng, ngày cũng không cần không cần 10 ngày đâu. Vâng. 15 ngày là được rồi. Vâng. À, và bón gốc thì mình cứ bón định kỳ là một năm mình bón khoảng từ 2 à, đến 3 lần. Không Trên... một năm tôm tôm á thì ít nhất á vâng. là bón ít nhất là cũng phải được 4 lần. 4 lần. 4 lần. Từ 3 đến 4 lần các bạn nhé. Không, phải từ 4 lần. 4 lần tại vì là lần sau khi thu hoạch vâng. xong mới là cắt tỉa cành mình phải bón vâng. và cái thứ và hai ông có thể cho bà con một cái công thức ạ tức là sau khi cắt lá tỉa cành thì mình bón thế nào ạ sau khi cắt lá tỉa cành xong vâng. thì sau đó là mình ờ, giả mua phân là ví dụ như là hai kg NVK Việt Nhật vâng. đồng thời cộng với một ký phân phân xin silic mà túi 5 cân 5, 5 cân đấy vâng. xong rồi mình trộn đều vào mình vâng. rải xung quanh gốc vâng. chứ không không không cần là nếu như mà đất mà bằng á vâng. đất mà bằng thì mình không cần cuốc xung quanh hết vâng thì giải thôi ạ. À, mình chỉ giải sau đó mình xịt nước mình, xịt cho nó nó tan thịt nhưng mà vâng, nhớ vâng, một điều là mình xịt ra xung quanh một hai lần đang đây đây kia cho nó đỡ đỡ sau về sau mình phải phải xịt lại vâng. để nó tan ra để nó nằm trong lá lỡ bốc hơi hơi đi mất à, vâng. đó như thế và cái thứ hai cái cái lần thứ hai là khoảng độ đầu tháng 9 cuối tháng 8 âm lịch cuối tháng 8 âm lịch mà vâng. và đầu đầu đầu đầu tháng 9 âm âm lịch thì mình đã tiếp tục bón một lần là làm cũng tương tương tự như vậy vâng tương tự như vậy vâng. là mình cũng là một ký phân silic là túi 5 cân vâng với lại hai kg NPK hai hai hai hai kg NPK vâng. Ờ, sau đó thì là mình đến lúc mà nó khoảng độ tháng 11 tháng 11 đó vâng. thì mình sẽ bón là lúc đó là lúc này thì cũng một ký phân tích vâng. và hai ký NPK nhưng lúc này NPK là phải là không phải là là là phải ít nhất là phải NPK từ 20 20 10 10 15. Vâng, cái hàm lượng và kali cao hơn. Tỷ lệ kali nó nó nó, cao. Vâng. Thì cái lúc thì nó nó ra bông nó nó nó và nó đậu đậu trái nó mới, mới đậu lần đầu nhiều. Vâng. À, đến lần thứ ba nữa thì sau khi mà đậu trái xong vâng. là mình sẽ bón đậu trái xong là mình phải phải bón thêm một lần nữa là lần vâng, lần, lần thứ tư lần thứ tư vâng. bón lúc này rồi thôi thôi là mình không bón nữa vâng lúc đó chủ yếu là là là, là thịt cái loại túi túi 300 gram thôi. À, lúc này là chủ yếu là không bón NPK nữa mà không bón nữa thịt cái NPK. Thịt cái túi 300 gram. 300 gram. Nhưng nếu như đến lúc khi mà nó vào cơ mà xong chuẩn bị vào vào vườn á, vâng. chuẩn bị vào chín ấy, vâng. thì mình là nếu mình có điều kiện vâng. thì mình bón từ 1 đến 2 kg cái cái loại mà 5 5, 5 cân á. Vâng. Để vào nhưng mình không đó mình tuyệt đối mình không nên dùng dùng dùng cái cái cái phân hóa học vào vâng. vào và nó làm cho cái cái, cái trái trung thôn thái là nó nó, nó, nó lớn nhanh lớn nhanh quá lớn nhanh thì nó hay thì trung thái nó vỏ mỏng nó lớn nhanh là nó hay nó hay, hay bị nứt trái vâng cho nên là cái đó là cái về về là là quan trọng nhất là về cái cái cách bón bón bón phân vâng À, vâng ngày hôm nay ờ, chúng tôi đến đây để thăm vườn của ông à, Ngô và thấy rằng cái à, vườn chôm chôm này đã dùng phân Silic trong 2 năm qua đạt được à, kết quả chất lượng rất là cao và ông Ngô đã cũng có rất nhiều lần phản hồi về phía công ty là mời công ty vào thăm để thấy được rằng cái chất lượng chôm chôm chôm chôm Thái, chôm chôm ta dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang uh, có chất mang lại giá trị um, kinh tế cũng như là uh, năng suất chất lượng cao cho bà con thì ngày hôm nay chúng tôi vào đây uh, để thăm mô hình và đồng thời là hướng dẫn bà con làm một cái video là hướng dẫn phun tưới phân silic cho chôm chôm tại thời điểm này để giúp để hạn chế à, ờ, nứt quả, chống rụng quả và ừ, cho cái mã của chôm chôm đẹp hơn, trái to hơn, đồng đều hơn, chất lượng chôm chôm ngọt hơn, giòn giòn cơm và vỏ mỏng cũng như là hạn chế một số à, bệnh à, nấm bệnh trong cái giai đoạn này thì à, cái phần hướng dẫn của chúng tôi cũng đã xong và cách làm thì rất là đơn giản và chúng ta cũng được nghe ờ, ông cô chia sẻ những cái ừ, kinh nghiệm trong hai năm vừa qua đã dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang và đến ngày hôm nay đã được một vườn trôm trôm đẹp như mong đợi và đến đây thì chúng tôi ờ, xin được ờ, kết thúc video à, nếu như các bạn muốn mua trôm trôm sạch trôm trôm ngon trôm trôm sạch trôm trôm ngon chất lượng cao thì liên hệ với điện thoại của ông Nguyễn Quang Ngô là số điện thoại ông cô nhớ không ạ? Dạ có vâng. là số điện thoại của tôi là Nguyễn Quang Ngô vâng. là 03 03 75 908 115 vâng. 03 75 908 115 à, Ông cho biết địa chỉ ở đây luôn ờ, Địa chỉ là ấp 18 gia đình xã Bảo Quang thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai vâng. à, Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Ngô ở đây để cho các bạn tiện liên hệ nếu các bạn à, đến thăm hoặc là mua ship hàng thì ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Tôi gia đình đây sẵn sàng đón tiếp nếu vâng. mà ai đến thì Vâng. vâng. mời các bạn à, đến đây thăm vườn trôm trôm này nhá. 15 ngày nữa thì vườn trôm trôm này đẹp như trong mơ. Và chất lượng thì chắc chắn là các bạn sẽ không tìm đâu được cái trôm trôm nào ngon hơn trôm trôm ở vườn này. Đấy. Và về vệ sinh an toàn thực phẩm thì khẳng định với các bạn là không dùng thuốc này. Ở đây thì ông Ngô hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà trôm trôm đã, vẫn đạt được như mong đợi bởi vì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 một lần thôi các bạn sẽ cảm nhận được phân bón Silic của chúng tôi trên à, miệt vườn của mình và cuối cùng xin cảm ơn ông à, Nguyễn à, Quang Ngô xin kính chúc ông cùng gia đình năm nay thu vườn chôm chôm này đạt khoảng hai ba trăm triệu ạ vâng xin cảm ơn ông mặt gia đình là kính chúc chúc chị cũng là toàn bộ của gia đình của công ty vâng à, thường xuyên là sản xuất ra càng được nhiều vâng phân Silic phân phát vang hàng này để cung cấp cho mọi miền đất nước được dùng cho đẹp năng suất chất lượng cao của tất cả cây cây trồng vâng cảm ơn ông ạ ừ, ừ, ừ. Dạ.